Hello, Lê Mai xin kính chào tất cả các bạn thì ngày hôm nay Lê Mai lại à, quay trở lại với cái chương trình hệ thống bao cao su siêu thị 18 thì à, đối với à, à, chương trình ngày hôm nay thì Lê Mai lại không có giới thiệu cho tất cả các bạn biết về cái dòng sản phẩm bao cao su hay là gen bôi trơn mà Lê Mai xin giới thiệu cho các bạn biết về một cái sản phẩm đó là à, kẹo rít nail uhm, thì đối với kẹo rít nail này á, thì nó một hộp nó gồm có 50 viên à, nó được à, xuất xứ là từ bên Nhật Nhật Bản và nó được làm bằng cái hương vị bạc hà à, thơm cây nhẹ ờ, nó rất là tốt à, khi các bạn ngậm vô thì ờ, nó cảm giác như là các bạn cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu á nha các bạn và đây là cái à, mạo cốt của cái à, à, dòng sản phẩm kẹo rít nail này thì ờ, ờ, đối với dòng sản phẩm gạo rít nail này á, thì nó được ờ, chất lượng rất là tốt thơm ngon hương vị bạc hà à, mát lạnh thông đường dễ sử dụng giúp cho bạn thông cổ à, mát họng làm trắng răng à, không những vậy kẹo còn có cái chức năng là khử mùi diệt khuẩn giúp cho bạn tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh mà các bạn mong muốn thì à, những bạn nào á, mà quan tâm à, hoặc là muốn mua hàng ở bên đây mai á, thì à, các bạn hãy truy cập vào các đường link ở phần phía dưới phần mô tả nha các bạn thì đây là cái tên gian hàng của Shopee siêu thị 18 à, số điện thoại để hỗ trợ khách hàng thì các bạn có có thể gọi điện thoại trực tiếp vào cái số điện thoại này thì bên Lê Mai sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn những vấn đề mà các bạn à, mong muốn thì à, à, các bạn đừng quên à, là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé thì à, à, ngoài ra thì à, bên Lê Mai khi các bạn đặt hàng nhanh á, thì bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha các bạn thì ờ, ngoài kẹo ra thì bên Lê Mai còn có những sản phẩm khác như là bao cao su thì à, bao cao su thì nó rất có nhiều có rất là nhiều loại bao cao su như là à, Michio, Zero O2, à, ờ, Bob, Durex Oleo, uh, à, Okamoto, Ayura, uh, à, Ayura thì uh, nó có rất là nhiều loại sản phẩm về bao cao su uh, và nó cũng có nhiều cái loại game bôi trơn nữa các bạn thì các bạn có thể là mua hàng ủng hộ bên Lê Mai bằng cách là uh, truy cập vào cái đường link ở phần phía dưới mô tả nha các bạn thì uh, đây là cái tên gian hàng của Shopee ấy, thì các bạn có gì để hỗ trợ uh, và um, bên Lê Mai sẽ giúp đỡ đỡ thêm cho các bạn trong quá trình mà các bạn mua hàng nha các bạn hãy nhớ là bên Lê Mai á, thì sẽ giảm giá luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha các bạn thì um, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha Chà, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo chào tạm biệt tất cả các bạn nha hẹn gặp lại bye bye